Pure Dẫu cuộc tình vào trong bóng tối anh từ chối việc làm người em thương Từ chối khi thời gian qua anh chỉ cho em nhận thứ bình thường Đầu làm chủ được chúng tình trường Sợ tây hồng để anh tháo gỡ Nhận tâm hơn phải dằn vặt khi tự biến mình thành người cháo chở Anh từ chối nhìn em buồn phiền Yêu như vậy tự hỏi xong chưa Từng người thương anh cũng chấp nhận Anh trở thành kẻ em sẽ không ưa Em đang có được hạnh phúc Phải đẹp tựa một cánh đồng hoa anh sẽ không bận tâm gì nữa Kể cả khúc biết em lấy chồng xa Để em đi không phải anh muốn hay bởi tình yêu người khác chào mời Vì anh cũng đâu còn cảm xúc như lúc mới yêu ngày mới vào đời người biện làm gì hả em Nói thật tâm dù em có ghét Thì tốt nhất nên để anh thấy người ta bên em khi trời gió rét Từ chối cùng nhau đứng lên Chỉ vì anh bị đời xấu ngã Cứ đi tìm tình yêu màu hồng đẹp như lúc xưa đã từng mô tả Anh không hờn trách điều gì Nghệ chỉ thấy thương thương Sự hy sinh của em lâu ngày Phải để nhận được để thứ bao nhiêu tình yêu Để giờ này chẳng còn bên nhau vậy Thì lý do xa nhau từ đâu vậy Anh cũng chẳng tình một ngày Ngày mà em dài bước xa đi Anh chẳng còn đâu Vậy là kết thúc năm tháng đậm sâu Những tháng ngày sau đành mang câu chúc Anh đi về hướng mà trời dối theo em thêm một duyên tình sau ngần ấy thời gian anh cũng chỉ mong một lần em hiểu rằng mình đâu cần lấy lời than để làm lý do kết thúc tình yêu vì anh vốn đã từ chối được em bên cạnh từ rất lâu ở cạnh nhau để làm gì rồi tương lai cũng như ngày đầu anh sẽ giải thoát cho những lắng lo cả những đắng đo bạn em gieo vì hoa hồng chỉ đẹp nhất thời có phải cả đời đâu giờ đêm héo anh từ chối những lần ở nhà chờ bình minh một mình Còn anh lang thang với những nghĩ suy Cứ như vậy ai còn tin Một kẻ chỉ biết bầu bạn với men Khi vất vả bao trầm tất cả Còn người thương cứ hoàn tất cả Muốn vì cả hai thì lại hắt ca Anh không cần Một người chỉ biết buồn vì anh Anh không cần một người yêu anh Nhưng luôn sống trong hiu quạnh Từ chối mọi thứ chấp nhận làm người ở lại Sẽ không mang bất cứ thứ gì để kỷ niệm em cho người thứ hai Và anh sẽ xóa đi hết Kể cả cái tên em từng gọi Anh từ chối hai chữ hạnh phúc vì hạnh phúc phải cho Chẳng mình em thôi bao nhiêu tình yêu để giờ này chẳng còn bên nhau vậy Khi lý do xa nhau từ đâu vậy Anh cũng chẳng tình một ngày ngày mà em rời bước xa đi Anh chẳng còn đâu Vậy là kết thúc năm tháng đậm sâu Những tháng ngày sau đành mang câu chúc Anh đi về hướng mặt trời rồi Theo em tìm một duyên tình ở bên em Một người như anh thật sự không đáng Nên đành vùi mình vào đêm đen Giọt nước mắt lăn gò má sẽ là lần cuối dành cho anh Nhưng ta không thành thì thôi khép lại danh phận của ta đành vô danh Thần Nam Nhi tay chẳng có gì Nhìn em buồn anh cũng lờ đi Anh từ chối làm người em thương Để cho người khác sẽ lau bờ mi Em xứng đáng được nhận hạnh phúc Không còn chờ anh lúc nửa đêm Anh cũng không còn bận tâm nữa Khi có khoảng cách vô hình giữa em lại một chút thôi cảm nhận từng đau đớn Anh cho chút cho nhận ra từ để nỗi buồn này đừng mau lớn Xuân qua để hạ nhường thu tàn tới tận đông Hẹn kiếp đời và một dịp khác ta cùng hàng huyên có bận không Rồi ngày mai em sẽ tự do như bồ công anh tung bay khắp trời Còn phần anh thì sẽ ổn thôi đợi chờ một người tới vá chấp đời Người ở lại và người đến sau Yêu em rồi sẽ là người khác May mắn là